Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ta đại chứng minh. Xin ấy cho khỏi trầm thâm mà kết thành mấy năm sẵn chẳng lan gấp mười phương à, cúng dường vô lượng phật vô lượng dư đại bồ tát à, cùng các thánh hiền tăng nói pháp giới dung thông thành đại sáng rực rỡ nguyện cùng làm ban đồng hành đi trên con đường giác ngộ xin cho mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên quay về đường giới định tuệ hôm nay à, mùng tám à, tháng giêng đầu xuân năm tân sửu phượng linh hai ngàn năm trăm sáu chúng con tăng ni phàm tử ai lời phật dạy văn tập về một trú xứ lễ phần tụng kinh à, thọ trì đại bi thần chúa xưng tán hồng danh đức bồ tát quan thế âm cầu an gia đạo cầu trương thọ gia đình nay cũng đối đại thiện di thành ngưỡng nguyện chư phật gia hộ chúng con đồng văn vâng tập trước ngôi đại hùng bảo điện chùa tam bửu phường phú mỹ quân bảy thành phố hồ chí minh nước việt nam thành kính ngưỡng nguyện chư văn gia hộ đệ tử chúng con tên là pháp danh này là còn thắng băng quen thuộc của chúng con là nguyện chư văn thị tự chứng minh gia hồ đề tử chúng con cùng thắng bằng quyến thuộc cụ bà nguyện thị hoàng pháp danh diệu hành hành canh tám mươi tám tuổi a đình nguyện công thành cùng ấy a chư nam nữ phật tự chúng kim mai gia đình đệ tử chúng con cùng thân bằng quyền thuộc phiền nào đoạn diệt nghiệp chương tội chương bao chương tiêu trừ phước huệ song tu bồ đề tâm kiên cố chí tu học vững bền tai qua nạn khỏi tận bệnh tiêu trừ điều lành đem tới điều dự tống đi cầu cho trên thùng dưới hòa ngồi em trong ấm cả nhà yên vui cầu cho quân thái dân an thiên hạ thái bình nạn thái tai ái tật bệnh dịch bình tiêu trừ tất giai tiêu diệt Thường hoành kia tương vĩnh ly khổ anh ngưỡng nguyện đem công đức hồi hướng chư Phật Thủy từ linh thiên diêu giám Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát Lại từ đại bi thương chúng sinh đại xa cứu mung loài Tương tốt chiếu sáng từ trang nghiêm Đệ từ chi thành cung kính lệ Chi tâm đành lệ qua No. Bhagavana đế tưởng pháp mê ra gia bồ đề tăng đa bà gia ma tăng đa bà gia ma ha ca lo ni ca gia để cho ở dưới họ nghe nữa tương bản ra và

tư vấn ra ya bồ đề tăng ra bà ya ma tăng ra bà ya ma gã lộ ni gã ya tăng hay bàn ra bàn về rồi mô tăng kiến lớn nói bằng mặt có nào con hướng ghi là đã phục miệng hết rồi cái đây ngày hôm nay đấy thôi tháng ba lô lô kiến ra dạ ta ba nam mô ấn ra đăng na đa ra dạ dạ nam mô a di dạ lô yên đê tư bàn ra dạ ta ba hăng tâm điện đô bàn đa ra bạc đà dạ ta ba hăng tâm điện đô bàn đa ra bạc đà ta ba hăng tâm điện đô bàn đa ra bạc đà dạ ta ba. ma như đại bồ thành tâm ban nhã ba la màn ra thời chịu kiến ngôn dây công đồ nhật thế cô anh ra chư phong công tượng bằng ấy bằng bằng ấy về bằng có bằng ấy thịnh bằng ấy tâm bằng ấy giảm thì cổ công đông vô rằng vô thọ thượng tăng chế tế địa tăng ê vô đóng thân nữ về đồng pháp vô nhà giới đại chế vô ê tăng gia vô vô minh địa vô vô minh thần đại chế vô lão tư địa vô lão tư thần vô cố tâm diện đạo vô tri diệt niệm bàn tam thế giới bàn vi bàn nhã ba la bàn đa cố đam mê nào đã là tâm biểu tâm bồ đề hộ trí bàn nhã ba la bàn đa thị đại tăng chủ thị đa văn chủ thị vô thượng chủ thị vô đẳng năng chủ năng trời nhân thế cố chân thiện bản ngữ ngộ thiên ban nhã ba la là chủ tâm thiên chủ vi yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà địa ya ta a di đề đô ba tề a di đề đa tăng tăng ba tề a di đề đa tề ca lăng đế a di đề đa tề ca lăng đa ya di đề ya ya đa di đa ca đa tăng đam ba đề a di đề đa đề ca lăng đế a di đề đa đề ca lăng đa ya dạ di đề ya na di đa ca lệ ta bà theo các tượng tăng chú nam mô tam mạng đa mâu đà phật ra đề a ra đa ta cấm đa biến đề ca tâm đề về ta ba tư mâu tâm

Sau khi tụng bài sám cầu an nguyện ngài an lành sau đó đi kinh hành và niệm quán thế âm bồ tát quán thế âm ở à, chánh điện chúng ta đi à, quanh qua hội tổ ở à, phần một chúng ta đi quanh qua phía sau và chúng ta niệm phật đi xin ờ, thông tri chư ờ, đại chúng chúng ta đi cách nhau ờ, mét rưỡi hoặc hai mét <clears throat> 给那人吗？ No. chúng con thành kính thiết tha cũng đối phật đại chi thành cũng kính lệ Chi tam đảnh lễ nguyện thứ nhất khi thành Bồ Tát danh hiệu tôi từ tại quan âm mười hai câu nguyện cao tâm nghe tiếng cứu khổ quan âm thế nguyện đề đại bi quang thế âm bồ tát Chỉ tâm đành lễ nguyện thứ hai không nài gian khổ quyết một lòng cứu độ chúng sanh luôn thiền biển đông vớt người chìm đắm khi gông gió nhiều ngày đại Chi tâm đành lệ nguyện thứ ba ta bà ưng hiền chốn vô minh nhiều chuyện khổ đau oan tương báo hại nhau nghe tiếng than thở mau mau cứu ờ, liền này Độ cho chúng tu ma dừng trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhưng ngày Chi tôn lên lễ nguyện thứ năm tay cầm dương liệu nước cam lộ xuân điên đào đảo điên an vui mắt mẹ ưu phiền tiêu tan nghề chi tôn đoàn lễ nguyện thương giáo thường hành bình đẳng lòng từ bi thương xót chúng sanh hệ xả tăng cả lỗi lầm thường hành bình đẳng chúng sanh mọi loài ấy đàn lễ nguyện thứ bảy dứt ba đường giữ chốn ngục hình ngạ quỷ súng sanh cọp beo thú dữ quay văn quán âm thiền chúng sanh toàn nạn nghề nguyện cộng là nếu tội nhân gấp bị khảo tra thành tâm lễ bái thiết tha quán âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng nghề con đang lễ nguyện thứ chính cứu vớt hàm lên trên con thuyền bát nhã lên đền bốn bề biển khổ trong trên quán âm đổ hết đưa lên niệm bàn nghề hoa Tôn Đanh Lễ Nguyện thứ mười Tây Phương tiếp dẫn tràng quá thơm kỳ nhạc lòng tàng Tràng phan báo cái trang hoàng quán âm tiếp dẫn đưa đàn về Tây ai cảnh Tây phương túi thọ không lượng Chúng sanh muốn sống miên trường quang âm Nhớ niệm Tây phương mau về khi tao lên lễ nguyện mười hai tu hành tinh tấn dù thân này tan nát cùng đành thành tâm em dính thực hành mười hai câu nguyện độ sanh đời đời A Di Đà Phật, đại chúng dở ra trang 62 tụng bài sám cầu an <clears throat> con về lại phạm nghe chân bánh don't live Hey.